Xin chào bà con, chào tất cả anh em Hôm nay tôi lại tiếp tục gửi đến bà con cũng như là tất cả anh em Một cái ờ, bộ ờ, hột tài xỉu gọi là hột nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột liệt Thì như bà con cũng với tất cả anh em cũng đã biết rồi Cờ bạc thì mỗi người một máu Có người thì thích tài, có người thì thích xỉu Đấy là do mỗi người có một cái máu khác nhau Thì theo cái nguyện vọng của tất cả bà con cũng như là anh em thì chúng tôi cũng làm ra hai cái bộ hột này bên tay phải của tôi là cái bộ hột nghiêng tài hay còn gọi hột liệt tài còn đây nó là cái bộ hột liệt xỉu để, để phân biệt thì tôi đã ngửa ba cái mặt lục cũng như ba cái mặt nhất lên để cho bà con dễ uh, theo dõi và quan sát khi sử dụng cái bộ hột uh, liệt này hay còn gọi hột nghiêng này thì tỷ lệ lên tài nó sẽ chiếm từ 7 cho đến 80 phần trăm có nghĩa là nếu anh em nào bà con nào muốn chọn cái bộ hột à, tài thì tỷ 10 khi chúng ta lắc khoảng 10 chén đến 11 chén thì nó sẽ có từ 7 cho đến 8 chén tài và ngược lại cái bộ nghiêng xỉu nó cũng có tỷ lệ như thế đây nó là một cái mẹo chơi tài xỉu bịp cách lắc tài xỉu bịp rất là hiệu quả và hoàn toàn không tang 100% bà con với anh em nào có nhu cầu tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đây 0972 41 44 44 và 0945 244 662 chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho tất cả bà con cũng như là anh em còn về cái bộ hột này thì hoàn toàn không tang 100% thứ nhất là bao cho bà con cũng như anh em về dọi đèn thử nước muối cục hít và cái phần thử hột kiểm hột tôi sẽ để ở cuối clip tôi sẽ thử hột sau để tránh làm mất thời gian của tất cả chúng ta bây giờ tôi sẽ thử cái bộ hột nghiêng tài này trước à, bà con với tất cả anh em chú ý theo dõi Đó, một chén tài nó vừa từ bão lục bây giờ qua 443 tài số 11 bây giờ qua 665 tiếp tục vẫn là tài 3 4 6 tiếp tục vẫn là tài nữa 2 5 6 vẫn là tài Đó, bây giờ nó phản một chén nó phản số 8 1 4 3 nó bây giờ lại qua 3 4 5 tài số 12 rồi. 6 6 4 tài số 16 6 6 5 vẫn là tài tài số 15 5 đó, ờ, bây giờ nó phản số 9 này vừa rồi là tôi lắc khoảng 7 ờ, cho đến 8 chén thì nó bị phản hai chén xỉu và còn lại nó là về tài đó, bây giờ lại 664 tiếp tục vẫn là tài đó, 236 tài số 11 245 tài số 11 tiếp đấy là về cái bộ hột nghiêng tài bây giờ tôi sẽ thử qua cái bộ hột nghiêng xỉu cho bà con cũng như là anh em xem về cái bộ hột này thì được chúng tôi bo hết tất cả các cạnh góc rồi bà con yên tâm 135 xỉu số 9 này 144 xỉu số 9 tiếp 224 xỉu số 8 bây giờ nó qua tài 156 chén tài đầu tiên Đó, bây giờ 123 xỉu số 6 tiếp tục 123 vẫn là xỉu số 6 nữa nhé 235 xỉu số 10 144 à 114 xỉu số 6 145 lại là xỉu số 10 nữa vẫn là 145 chưa đi một hột nào nó bây giờ nó bị phản số 12 345 bây giờ lại về 115 số 7 123 à. xỉu số 6 244 xỉu số 10 tiếp tục bây giờ 146 nó bị phản một chén nữa vừa rồi tôi cũng lóc khoảng ờ, trên 10 chén cả hai bộ hột ờ, liệt tài và liệt xỉu thì bà con cũng như là anh em xem cái tỷ lệ nó về tài về về xỉu nó rất là đạt chuẩn thì cũng nói như đầu clip bây giờ tôi sẽ soi qua hột đó cả hai bộ hột nâng tài và nghiêng xỉu hoàn toàn không có gì dĩa rất là trong hột thì hoàn toàn không bị bọng ở bên trong cũng không có chấm đen Đó. nắp thì đây là nắp cống cuộn tôi mới cắt ra còn về phần uh, cục hít đây tôi sẽ thử luôn cục hít cho bà con xem hoàn toàn không dính không hít gì cả tiếp tục đến phần thử qua nước muối đó đây là cái bộ hột uh, nghiêng tài tôi sẽ để riêng ra để tránh nhầm giữa hai bộ hột còn đây là bộ hột nghiêng xỉu đó như ờ, bà con xem ờ, là hột xỉu thì khi chúng ta thả vào nước muối nó tỷ lệ lên mặt nhất mặt nhị nó rất là nhiều còn hột nghiêng tài thì tỷ lệ lên mà tứ ngũ thì nó nổi lên nhiều hơn anh em cũng như là tất cả bà con nào có nhu cầu tìm hiểu và muốn sở hữu cho mình những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp những cái và muốn tư vấn thêm những cái cách lắc tài xỉu bịp hiệu quả à, mới nhất 2021 hiện nay thì hãy liên hệ với tôi qua số này số điện thoại trên màn hình đây tôi sẽ tư vấn thêm cho bà con cũng như là anh em xin à, cảm ơn tất cả bà con như là anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả bà con